đi đi qua chung chiến bay cảm ơn chị bữa nay ngày 16 tháng 3 cho nhiều người à, ngày hội thiên quá ta chợn tí đang tìm cũng dây nha em có cục pin sợ có cục pin hay không ờ à, để lấy còn tiền nữa nè. dễ thương quá, long mi về thon à. Đến lúc mà đạo thiên tâm nổi, chắc nhờ mấy đứa này. Rồi, xong rồi chừng nào nó dễ tỉnh nó làm thằng nga đang đang mượn công dây không biết có chứ hàng nga có không thằng nga có cọng dây không mà à, cái máy camera sư phụ sắp hết à, pin là phải cần cọng dây à, Samsung mới mới gắn vô cái cái cục sạc mà có cục sạc nhưng mà không có cái đầu của Samsung ở ờ, sau lưng nó có cái không không cái phao sư phụ hả không phao sư phụ bé ngăn đang cầm này quay in case ờ, để uh, nó bị đứt giờ, đoạn á giờ bằng kẹp vô thì nó nó phải chậm nói sư phụ con làm đây tẩy con vượt ngàn sau cái cục pin cục pin chạc ở à, ngoài đó có cục đó cầm đi đẩy con kia à, mấy mấy mấy chị anh vô bên đây đừng có đứng ở dưới đó tụi cd á nó sẽ thấy nó, nó nhìn lên đó dạ đừng có hiên ngao ở mấy cái chỗ, chỗ đó nó quay lên đó nó thấy dạ nhớ ờ, nhớ nhớ mu mu qua bên góc này đừng có ờ, đứng đó tụi cd nó quay lên nó thấy ờ, mình đông quá dạ đúng rồi tại chưa lấy gọi giấy tờ chưa xong giấy tờ chưa dạ nhớ nhớ đừng có đi ra mé đó nha tại uh, sư phụ nói uh, tụi nó sẽ quay lên nó thấy uh, mình đông quá không có nên dồn dồn lên nấp dạ chưa lên được à. Thiên Long Giang thì chưa chừng nào xong sư phụ mới thông báo à, tại chưa có resum thời em ở New York em muốn qua bên uh, Texas á em, em, em muốn không em muốn lại chỗ núi rồi để em muốn ờ, đó đâu có núi không không, cái đó không không có núi cái đó là cái đó là phải ờ, chờ liên lạc với tỷ Mỹ Hạnh Thiên Mỹ Hạnh Thiên, Thiên Mỹ Hạnh hồi nãy đội cái nón vàng vàng đó Dạ chúc lại chị, chị xin Thiên Mỹ Hạnh hỏi hỏi cô Lan hỏi cô Lan đó biết Thiên Thiên Mỹ hỏi thiên trinh à, thiên mỹ hạnh ngồi đội cái nón đen có, có tóc vàng á lại xin đi dạ ngồi ngay nguyên dạ. bàn đó dạ đeo mắt kiến có tóc vàng á đội nón kết đen á dạ, dạ, cái chị bên ngồi nón lá đó hả chỉ là tỷ tỷ nhị tỷ đứng thứ hai dạ dạ trong 12 đệ tử đầu tiên tính hỏi giùm anh phụ cái ba chiếc xe chủ của ba chiếc xe đó à gì hả người đẹp hỏi biết ai ba chiếc xe chủ của ba chiếc xe đó không xe đậu đó đó mu mu mu ra bên chỗ khác dạ à, mu ra khỏi cái phật uh, tổ á mấy chỗ thôi Vậy bạn áo đỏ ngồi đây hả? Trời giống uh, giống uh, Dương Mục uh, quá diễn viên movie store luôn. À. Đậu. Ừ. nhớ à. nhớ mấy cô ờ, qua bên đây đừng đứng ở gần đây CD thấy hôm nay cúng núi 16 tháng 3 trời quá đẹp chắc kêu mua ba chiếc đi ra phía sau này đậu đỡ phía sau tự vì ờ, ngay chỗ đó mấy vị đi ra vô yeah. Dạ. à, ờ, đậu đậu sao dọc đây kệ nó xe sen hết chỗ hả đậu song song đi đậu đỡ đi ờ à, thì đậu đỡ đi không sao đâu đậu đỡ nhưng mà đừng có đậu trước mấy vị thôi nó có đang đang đang đang có người mua rồi anh dạ có chiếc uh, trắng đang mù á chiếc đỏ nữa chiếc đỏ đang mù còn hai chiếc này còn hai chiếc đang tìm uh, chủ nhân không biết chủ nhân là hai chiếc nào đây à, ờ, ngăn ngăn đang quay bên đây nè đó, đó. Oh, no. cái bài cách thôi mày ăn cho đã nó vậy á vậy nên lúc tết giờ em cầm em cầm em quay mình dạ. đừng để người ta trước ha dạ. đây có chiếc xe trắng ở đây trắng không không biết nhiều nhiều đứa kêu là thủ tới thì luôn á tại vì chồng tiếp trước á chứ là ngõ gục á tiền một ông dễ không gục là mất còn đích đâu chứ mình làm gì ngày thụ ai vô là mấy trăm nghìn lần thì nó cũng phải cần như cái đó còn đối với mấy ông nội đó là ngày vô là mấy tỷ đúng không tót xuống là ông mất mấy chục tỷ tâm nhưng mà cái tâm của mình đổ núi đổ đá từ cái cây này sư cũng phải trồng thử mà con làm chủ núi đi họ mà trồng mà chặt cái cây á con đâu có thích à, khi mà ai đặt cái gì xuống phải tôi phải tới coi đúng không cũng là tốn công lắm con mới có cảnh này á ừ. rồi nó cũng là phụ chú nó giống như là mấy con chú trong phòng bài thấy qua thấy về lại cuối cùng mình về cũng tay không thằng Bill Gates nó cũng về tay không mà nó có về được hay không là từ đây tới cuối đời nó nghe tôi đang khánh cho nó nó đi về hay là nó đi đi xuống á đó. đó mình không biết là con covid 19 là nói chung cộng cấu cách nhau mà nó tính hạn chế cái dân số của quả địa cầu này nhưng mà cha mẹ nói dân số của quả địa cầu này là do cha cái quản không phải do mấy thằng này nó tính làm gì <clears throat> nó sợ nhiều người quá không có đủ đoạn trái đất á nó muốn giết bớt á làm con covid á ở những cái thành tinh khác người ta có cả trăm tỷ người mấy thằng ấy là cái hành tinh của nó là 20 tỷ người của mình có 8 tỷ người nếu mà chúng ta mà sống mà đừng có lo chế bom đạn á chúng ta cứ lo đồ ăn không với lo à, những cái kỹ nghệ cao cấp để mà đi ra, à, ra những cái à, vũ trụ khác thì có phải là chúng ta đâu có cần phải uh, tốn tiền mua tàu ngầm vũ khí một năm biết nhiêu tỷ tỷ Mỹ năm nay ông Biden cắt ngân sách tám trăm mấy chục tỷ tám trăm mấy chục tỷ trong khi nước Việt cả một quốc gia làm trượt khổ chưa tới 200 tỷ chính nhờ chị chính nhờ cô trong khi hiện giờ dân đó chỉ cần một tỷ thôi là cuốn hết nước Việt mà còn không có dạ, dạ. mà đi chế vũ khí năm tám trăm tỷ còn phải vô lý những cái chuyện à, bất công ở thế gian này rất là nhiều thì đó là lý do cho vụ thời là thế gian còn bất công không thành phật không về thì hôm nay nó sẽ hết bất trọng á thiệt bây giờ mình nói hơi sớm nhưng mà trong tương lai đâu còn ai chế vũ khí nữa trong tương lai à, nato là những khối tự do đó nó sẽ thống trị hoàn cầu này chứ không phải là khối khối cộng sản thì có nghĩa là hết bất công lễ hội thành phật thiệt đã à, đã là phật rồi để mà với cha mẹ thôi chứ không phải là mình là nói là không có chính thực đâu nó là thiệt Thank you. con con con con con con con con nữa cho ngủ ơi dạ được rồi không sao đâu không không sao được rồi chị không sao đâu chị gió cho cái hộ dài tuần nữa cái hộ đanh với cái final line với giấy tờ ở đây á mình mới show up mình đi giống như uh, kiếm mà lên cầu thang đó là ai cũng thấy còn mình ngồi đây dưới nó không có thấy mình cũng nấp nấp lên né giờ mà đông mà đi lên thấy có rất là nhiều comment ở trên Zalo một cái số điện thoại trên mạng á 408 833 5399 sau đó có tới gần mấy chục nghìn người nhắn tin vô không có kiểm soát nổi mà đa số chỉ đọc thôi là cũng không có giờ đọc chứ đừng anh chị trả lời thì đa số để mà mình hiểu được cái tình hình của dân đã khổ làm sao ta nhắn tin đó là đã đấu rồi đó khổ rồi mà biết được chuyện Việt Nam là mấy cái đó là chính xác nhất thì bây giờ những cái vùng quê không có đồ ăn á vùng thượng giờ là đói rồi có những người không có tiền mà mua thuốc mua mua thang nữa cho nên những cái mà clip của cái đại ba không thấy nhưng mà tiền chi á là khó mà nó chưa đến lúc mà gọi là mặn nữa chỉ có mới coi là không à, hải đầu thôi thì đã là bị vậy nước mình thêm hôm đó là đẹp đấy mà hầu hết cả nước đều đang sống lệ thuộc vào chúng ta ví dụ ngoài bắc thì họ không có vượt biên nhưng mà họ có có mấy đứa con đi đi lao động nước ngoài á họ lại thuộc vào mấy đứa đó còn chúng ta thì vượt biên này đi gì biết thì cũng gửi tiền về cho thân nhân là cũng lợi thuộc mình ở đây chứ còn ở bển họ không có họ không có còn cái phương hướng nào mà để nghĩ là ờ, làm ra lúa hay là bán hay là, là, là làm công ty hay xưởng may hay gì nó không có nghĩ bữa nay xem xanh nó nó còn về khỏi nước việt để mà chứng minh là cơ trời đi hàng nghìn năm là có thật đưa nước Việt vào ngõ cụt để cuối cùng để thay đổi để Phật Thánh Tiên Hạ Phàm cai quản quốc uh, nắm lại chính quyền để mà đưa dân Việt trở thành lại là con của Thượng Đế để nước Việt là con rồng cháu tiên đó nha nó không phải như những quốc gia khác mà bình thường đâu thì lúc đó là mình mới hiểu được những gì con nhìn thấy á các còn có bao nhiêu tiền mới còn cũng không có mua được thứ nhất là khi mà con buồn á <clears throat> mà con không biết thiền á con chỉ cần nhìn từ hộp mỗi một cái hộp á nó là một cái vũ trụ à, mà nhìn trời nắng á nó sẽ thấy xanh rồi giống như cái ờ, dưới đó vợt đó là đá cẩm thạch ờ, mà của miếng điện á thiệt sư phụ tìm mua hoài không ra đó rồi đến sau này sư phụ mua được mới như giờ nó cũng hết nữa rồi cho nên ai có mấy cọng tiền quý lắm à bây giờ thí dụ như con thấy cọng đá dân dân này đi à, con biết nhìn tập nhìn nó cũng là một cái lối thiền á mình nhìn cái này á giống như một cái à, cái universe từ từ đó mình mới ngộ ra được nhiều thứ khi cái đầu của mình á mình trụ được cái tâm mình á mình uh, thanh ngay trí tuệ giờ dạ, à, tô phở thì hồi đã nói rồi thì mỗi người tự gửi phở về cho thân nhân còn bây giờ mà sư phụ lên mạng sư phụ xin thì con nghĩ thử là mấy về cộng á nó có cho sư phụ dễ không dễ là phải qua tay nó đúng không sư <laughs> phụ đâu có ngu mà đi làm đó phụ ca mấy bản quê hương bữa giờ quá trời luôn á bữa hổm theo thấy like thì cũng ca bài nhí nhí đây là mình ca dở nhưng mà nó lên cái ý nghĩa thôi chứ không phải cho bộ thích ca mà ở trên trời mình cũng ca đón ngày không thật sự á trời ra với múa là đệ tử <laughs> với múa đây nó đây đây nhỏ này là con tiên trên trời nó nó là cây múa đây đỏ đỏ này. hả bấm cho một con có người là không có thấy cái cầm cái máy nó quay thôi có gì đâu thì hồi bữa nhớ bữa mình tắt phải không cần tính đi về đúng không tự nhiên kéo lại quá trời đông nữa cái hộ đây á là con ở cái chỗ hộ con sẽ hiểu gặp một người rất là hỏi chuyện cao siêu giống như đó mấy cao đồ ngồi ngồi đó nè giúp chị phải không cái gặp một cái uh, nói chuyện công à. an cộng tỏi thì con căng cái đầu con lên rồi căng xuống căng lên căng xuống ngoài đi không có đứt không con làm được thì con mới hay chứ bộ phải mặc áo vàng á thì khi mà ông thầy áo vàng mà ông lên ông ngồi ông kia đó khoảng hai tiếng hai tiếng rưỡi mà trong lúc ông nói có ai dám cãi à. không không à mà ông ngồi tốt trên cao còn ờ, bây giờ mình ngồi bằng bằng nhau đúng không à. nãy đó nhiều sáng có nhiều du phẩm đó đến để mà giữ cái à, ngày mục đích của mình chúng ta hôm nay đại diện toàn thế giới tưởng nhớ ngày 16 tháng 3 cảm ơn cha mang cái đạo xuống để cứu nhân loại cảm ơn hội đồng chư phật à, pháp thần đạo trời pháp thần, tức là khúc giữa khúc giữa giữa công giáo và giữa đạo phật đạo phật rất là khó ít có ai tu được có nhưng mà không phải là số lượng đông mà hiểu không chỉ có đạo thiên tâm á là mình bình thường nửa đời nửa đạo nhưng mà sau này nó cũng ban cho mọi người về trời 12 giới lực là về trời và đồng thời nó cho mỗi chúng ta mỗi một ngày sống ở thế gian á có sự hạnh phúc không có bị buồn chán mỗi sáng chúng ta mình thức dậy á mà đầu óc phấn chấn còn muốn kiếm một ngày đó là phải lúc nào cũng khó đâu một tuần nhiều lúc hên hên được một ngày đúng không còn đa số là sáng thức dậy là chạy như bịch lúc quên để đầu nữa chưa tính là gặp bao nhiêu à, cái, cái nhắn tin hay là cái email nó làm cho mình nó khủng hoảng nữa cái đời sống chúng ta là như vậy đỡ yên tâm không có như vậy khi mấy con ngồi thiền động kinh rồi à, mình biết là mình có cha có mẹ trên trời mình biết con đường của mình đi giàu cho ngày hôm đó là nhà băng đó ngày mai tụi mày dọn khỏi nhà tao lấy nhà tao đi auction nha mình cũng không có buồn nữa mình mất nhà rồi bắt đầu mình mới đi tìm ở xe phòng nếu mình có tiền không có xe phòng nữa là thôi tôi xuống cái suối tôi ở tôi cũng vui nhưng mà tôi đem tự cha tự mẹ tôi xuống tôi, tôi thờ dưới suối đúng không mình cũng vẫn vui mình giữ một cái thái độ bình thản như vậy mới đúng là con của ông trời nó không phải mà nhà băng nó gửi cái giấy tới rồi vọt lỗ nhà cái nhảy đông động <laughs> chỉ có một điều tất cả chúng ta đều có số mệnh hết ở trên biết chúng ta à, sống như thế nào khổ như thế nào người nào khổ nhiều chừng nào người đó đó là mà giữ cái tâm trung thành với cha mẹ mà chịu tinh tấn tu là về trên đó người đó sẽ có cái phước đức lớn phước đức trên trời cũng như cái nhà băng ở dưới thế gian mình vậy đó là mình dùng phước đức để mình hóa ra cái nhà để mình dùng phước đức để mình đi những cái thành tinh khác mình dùng phước đức mình trở về mình thăm con thăm cái thăm dòng họ mình của cái đời này nên nhớ trừ khi bị xuống địa ngục thì không có được đi đâu còn đi về trên trời thành chư thiên hay là thành cái gì trên đó đều đi xuống trái đất này đi lên đi xuống được nha chứng minh nha bà má của trinh là đang ở tầng trời thứ sáu thứ bảy bà cũng về núi nói chuyện với bộ hoài trộm thiên ánh á là đâu ông trang bữa nay có lên chưa lên chưa tới chưa tới ờ, ổng cũng đi về nhà hoài mất ngang qua kia nó cũng có nói rồi chưa nói nữa ba má của sư phụ á là người phàm nhưng mà hồi xưa ba sư phụ là thợ mộc ổng cưa cây nhiều quá rồi mấy cái chim trên cây á sau này chứ cũng nhờ mấy vị đưa về trời rồi mỗi mỗi lần nhà mấy anh em của sát phàm này có chuyện á cũng kêu ông thú xử á cái hụ với cái bà chị việt nam á hai bà không có hợp họ không có hợp với bà <laughs> cái bà lúc mà nhiều chuyện nó thường mới nói nếu mà mình mời cha mẹ mình về nói chuyện được mất không có phải là mất thật sự là mất không có mất trong cái nhóm họ thiên hôm nay có mặt ở đây những người mà gần đất xa trời đó là mấy đứa con phải lo cho mấy người đó giống như là Edwin nè thử này nữa không Ngọc Anh nữa không nhất là nhất là cao đồ nữa không còn ai đó ta là mấy con phải nịnh những người này bây giờ họ sẽ thành chư tiên trong ngày mai đó mấy con chơi với phụ ở Thiên Long Sơn Thiên Long Giang rồi mốt đi Việt Nam họ sẽ người đi theo hộ mình đó con có biết không cho nên mấy con phải phải họ bế mấy người này trước để mà, chùa không má nói đùa đâu không nói là vậy thôi chứ giờ đi độ ai họ thiên đi độ họ thiên chứ độ ai hả à, ông cao đồ <coughs> chẳng lẽ giờ cao đồ gì gì độ ông châu lan bả hả <laughs> à? cho nên cao đồ giả độ họ thiên này mấy đứa trẻ trẻ này nó cần cho nên là hằng rồi là con phải uh, ba nuôi đi à. hằng để mà ông độ con để ông biết uh, ở trong đây đứa nào tốt nó, khi mà ông mất cái xác này ông khôn hơn nhiều lắm ông không có phải vậy đâu hiện bây giờ là sư phụ có bà chị dâu bà bằng đang nằm ở nhà hoàng thì thật rồi bà có lên hết lúc sống có lên lúc bà nhưng mà không có tin cái vụ là thiên tử <coughs> mình cũng không phải ngã mạng nhưng mà mình nói thật để cho bà biết là trời phật không phải là tự không là mấy vị đang đứng dậy á không tin hôm nay bà mất mất thì bà mới tới bà nói là ờ, bây giờ bà mới biết thầy trời chết mới biết đi một bác mới hận họ mới đi tìm sư phụ thì sư phụ quan hỷ mà sư phụ ok thì thì, thì là ok sư phụ đâu có chắc mà nếu không đi tìm thì sao cái vấn đề tại sao mà cái chị đó tên là chị Trang mình đang nói mọi nghe tại sao bà biết về núi là tại vì lúc sống bà có trên núi rồi và lúc à, lúc chúng ta ngồi đây đã giao duyên với ông sơn thần với mấy vị hộ pháp đây nè mấy vị đã biết mặt mình rồi và đồng thời á <clears throat> ông bố là ông bố chồng đó là ông đầu bạc đó là có phước của gia đình giúp sư phụ lo cái núi thì cho nên mấy gì cũng trễ nể một chút rồi mấy à, cho cái dông lên tại lúc sư phụ ngồi mà chuyện á đâu có ai tới gần được mấy ông rồng bao dây đúng không mới dụ phát thì mới cho cái đông của ở lên ngồi nói chuyện chứ còn nếu mà không có gieo duyên mà không có sự ờ, cầu nói ấy, bởi vì lên được phước không được phước cũng giống như ngày mà má của trinh á cậu nhớ lúc đó thì đang ngồi là đang bàn chuyện với trinh chồng thì mấy gì mới thấy á, có một cái con dông đứng ngoài cửa rất là mong muốn gặp cái gì vui thuộc bằng nếu một ngày có gặp cái dòng này á cái dòng này á, sẽ lưu lạc trong nhân gian mấy trăm năm và dạ, không có siêu được rất là khổ thì mình nghe vậy á, mình cũng động lòng mình đâu có biết là ai đâu thì lúc đó nguyên cái đám của trinh với tiên nội chia rổ đang ngồi ngoài bạn chơi là lúc đó cái con này như công viên vậy đó thì mới mới mới nhờ mấy vị mở cổng nhờ cho thằng tên cho bả là thiên huệ từ đó ổng mới được về trời nếu sư phụ không đặt tên cho bả là

好。 luôn đi ok hai hai được luôn đến đến tới còn đứng vịnh thì xong rồi một một là một cái đến đến ngồi xuống tất cả trực trước này để finish oh, nó, ờ, nó lại lại nó mất sống cái mới ok ok ok Thấy không? cái dây này nó nó nó nó chắc nè cái dây nó giống dây len dây mỏng mà dây của anh này nó mỏng mấy triệu ở dây này đi dây này tôi chơi Dạy nó là bộ đó đó. Bỏ bọc vô, bọc vô, dịch vụ. Thiếu khả bữa đem ra đủ bò mà mấy mấy người này cái nó có đủ rồi có đủ rồi đủ rồi mình cột cái này dưới đây đó không nó nó nó nó nó nó nó nó xuống dưới này nó nó lấy nó chụp hình vô sống rồi sống anh chụp chậu nó vô nó không vậy lẹt Trời ơi, ngay ổ luôn, ngay trung tâm luôn không chụp về luôn nếu mà sợ nó ngã qua cả lại cột cái dây ngang qua đây nữa Ủa ok rồi chút xíu là sư phụ về để mình để đừng hỏi em tính hỏi sư phụ đó nghe sư phụ nói buồn á mình lấy cái số tiền cái điện thoại mình mình đi quán chiếu bị khổ mà sao em thấy nguyên bàn tay để lên tích tiền luôn á thì đó bữa em muốn cái tay em thì ăn bánh ừ. <laughs> tóc channel. ngày thứ năm sư phụ Không có nói. Dạ anh đi đốt nhang. giờ cho cha thôi nha Đây mình truyền tin xuống với trần cái lệnh lệnh của cha thôi tới cả ngàn mấy lần như ở quả địa cầu này bắt buộc là mình phải nhớ mọi người chúng ta đều phải nhớ mình học cái gì hồi lớp 1 mình nhớ đúng không thì mình về trời mình nhớ mình mới biết sợ cái cõi ta bà này sợ cái trái đất này thì mình không có dám tái phạm ở trên đó bắt buộc là phải nhớ chứ mang thân người thì không nhớ rồi vô trong bụng chín tháng một ngày không nhớ nhưng mà cái lo chuyện là phải nhớ phải học là phải nhớ chứ trên đó là cái này mình có hết nhiều rồi mà là mọi người chúng ta ở đây là chị em nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau thương nhau trên trời còn người cũ quyền của mình người mà anh em gia đình của mình họ không có hiểu họ đi cái con đường ác của họ thì mình sẽ không gặp họ mà đến lúc mà mình mà bỏ sắc phàm mình thành ma đi hay là mình thành tiên đi mình biết họ hồi kiếp trước là kẻ thù với mình thì lúc đó mình quải wow. ê ê ê trời luôn rồi, rồi, rồi lúc mà bây giờ nghe nè sư phụ nè là nửa người nửa thánh biết cả hai nổi cái bà đã cũ sư phụ á là cái gì ai cũng biết rồi đó 513 câu cũng thiết lắm mà đến bây giờ mình biết vậy sao mình có thể mà hung bả gần mười mấy năm được mình ôm ờ, một thí dụ như mình không có thể nói nhiều chuyện cá nhân với bộ người ta thương này cả con đi con ôm một con chó sói mà con có hung mà con cứ thèm cuồng hung trong khi con chó sói nước giải của nó ra đi gớm đúng không mà con còn phải thuê đúng không không nó là sự thật mà đúng không không mình nói là vợ chồng á thì, thì đa số mình nói đa số thì cái người phó ngẫu của mình á là một cái một cái cốt con gì đầu thai mình đâu có biết được nhưng mà khi mình là thành là ma đó ma có ngủ không đừng là chia thành tiên mà mình duy sức mình là quá quải luôn á thì lúc đó mình còn lý tiếng không trời này tốt anh thì uống miếng nước cái gì hai phút thì đi uống miếng nước ok mà đâu biết tốt của nó là con quậy thì nó ờ, đậu hay nó hình quậy tốt của nó là con sâu hơn trụ mình đâu biết nó là vậy mà rất là nhiều người nhất là người đàn ông họ rất là chướng nhà khi người vợ á, quá khổ nó tìm đến núi trên ông sơn mới biết được phật biết được cha biết mẹ biết thượng đế rồi biết được thiên tâm biết được chư hữu thì cái người vợ khi đi về á là thường á biết đọc kinh thì sẽ thay đổi được cái hào quang của mình khi thay đổi cái hào quang của xám thành trắng đầu con lông lá không hào quang của con trắng á thì tự nhiên cái người trong nhà cũng thấy phấn khởi theo vui theo họ không còn biết con đúng con đi theo ai làm gì nhưng mà họ thấy con có tinh thần vui thì từ đó con mới độ được họ là tại vì con là người đi ra đường con gặp được hướng đi không sao gặp được phụ con mang những cái hay gì cho cái tinh thần của con nhưng mà người ở nhà họ nằm trong nhà họ nghĩ là là cái đáy giếng là bao la là vũ trụ của họ rồi con đã thoát khỏi cái đáy giếng con phải về con chính minh là con là một người sống và hạnh phúc vui những người xung quanh của mình người ta cũng sẽ từ từ đổ độ bằng cách đó cảm ơn à, đi theo mang dấu thiên tâm mà vẫn cà gù cà gật vẫn còn bị stress vẫn còn u sầu vẫn còn câu có thì thôi mấy con đừng theo dấu thiên tâm chi chân cha mẹ bị uh, buồn á nghe là tự nhiên mấy con không có đọc kinh thì dĩ nhiên là phải có cái đó cho nên mình mình không làm lít thì không gì hết thí dụ con là bình thường thì con không có mặc đồ cảnh sát khi con mang súng mặc đồ cảnh sát là con phải làm giống như người cảnh sát con nghiêm làm nhiệm vụ thì thiên, thiên tâm cũng y vậy thôi muốn về trời không phải là nghe gặp sư phụ là về trời được đâu à gia đình phải hạnh phúc á à, hai đứa thành nút ra <laughs> nhỏ này á làm gì đó, nó giận chồng nó cho phụ phải xuống nó con phải chạy cửa không vô phòng nó à, <laughs> <laughs> rồi nhỏ này giờ anh không nghe là ai nhờ cho phụ thôi miễn sao hạnh phúc là được rồi hạnh phúc và cả người mọi người vui thế giới vui cháu mãi như theo mấy ông thầy buông hết người con cắt ái ly thân nha nghe câu á nhớ luôn á phải không cắt ái nghĩa là gì ly dị vợ á kiểu vậy đó cắt ái mà ly thân tức là xa lắm những người thân á mà, mà bữa nay mình 16 à, tháng 3 mình làm cái buổi uh, trên núi này không có không có dự tính trước là vậy nè mà bữa nay thì cũng vậy là cũng là cái phước con thấy không à, con là người ông con biết mình cũng đâu có biết vậy đâu hôm nay mình làm tại chỗ này cũng đẹp nè cũng có hình ảnh cũng lưu niệm cho ngàn đời sau hôm nay cái vòng năm sau á chúng ta làm lễ 16 tháng 3 cũng là núi nhưng mà thêm núi nữa đó là đỉnh núi cấm nãy cái nào yên tâm à, trên bài trên nói thiên long sơn là một cái à, khởi nguồn của thiên tâm nhưng mà thiên tâm thật sự là của núi cấm năm non bảy núi của đức thầy dạ. ờ, của, của đức thầy <laughs> cho nên hy vọng năm sau á mình à, hợp mặt ở núi cấm nhà con á là núi cấm sư phụ <laughs> nhà mỹ này dạ con mỹ này nhà mỹ hả nhà nhà nhà, ba má con đúng không dạ không nhà má con á bên gần gần núi cấm nhưng mà lúc đó rồi á khi mà nước nước Việt mà thay đổi thể chế thay đổi cái cách sống thì mọi người nhà nhà đều có cơm no áo ấm trường học hay là nhà thương đồ bác sĩ đồ bình thường trả lời hết không giống như giờ bây giờ là ở trên cho vận đưa nước việt đến nước đến mức khổ cùng cực cái khổ cùng cực đó tất cả vì dân hôm nay cũng cũng cũng là do dân uh, chỉ ngón tay thì uh, chưa đến khổ lắm khi đến khổ mọi chuyện nó sẽ bà con nó thay đổi màu nhiệm thì nước việt nó không có giống như hôm nay chúng ta gom về bển hết sắp chịu về bản còn cái nước mỹ này á thì lúc đó nó sẽ là nó cũng giống như vậy cây xanh hao của mình nhưng ông sơn sau này mình trở về đây thì mà nó cũng là lúc đó mình sẽ làm gì phải sẽ có cái quê hương của mình tại đất nước đang phát triển á con chỉ cần mở tiệm neo ngay đường Nguyễn Huệ thôi nó còn đắt hơn là tiệm neo ở khu ờ, ngay phi trường Sông Phăng nữa công nhận không Đấy, người Việt mình nhiều vũ móng tay còn đây ờ, đâu có nhiều Mỹ rồi nó ít còn Việt Nam mình điểu lắm cho nên cỡ nào cũng giàu hết à, vô nước Việt làm ăn ngành nghề gì cũng khá lúc đó ờ, có bao nhiêu à, những nhân tài quy tụ về nước Việt nữa khắp thế giới Ngọc Anh, Ngọc Anh đang nghĩ ông Nguyễn Lúc đó Wow không sao, okay. ignore lúc năm 75 có cảm giác gì không lúc mà ba ba mươi tháng tư bà em làm á lúc đó con ngồi ở đây coi tivi con thấy sài gòn hỗn loạn ở bên đây à. chiếu ở sài gòn lúc đó mọi người chạy tới chạy lui rồi rồi ờ, coi hết mấy cái ngày đó rồi người ta ra mà ờ, bà đi xứ mỹ rồi ờ, con ngồi lại đây là con nhìn hết các cảnh tượng ở sài gòn đó con có buồn không con coi như mất luôn trở đi luôn rồi không có trở về luôn không, không từ bữa tới giờ có trở về không ờ. năm bảy ba tới giờ lưu vong con nghĩa là con thuộc dạng mà ở trên đó đế cha với à, đức thầy á để con đi trước tức là chim này lộ là chim gì con phải không chim đầu đàn rồi đó ta <laughs> tay chim đầu đàn bắt đầu đến năm bảy mươi lăm rồi tới bảy mươi chín tám mươi à, đi bán chính nước, rồi nhân chữ đi đó rồi con phải đi đón truyền nhân qua Texas còn có đó hả dạ lúc đó con với một ờ, số sinh viên qua rồi con qua bên Mã Lai với Singapore đi mấy cái trại tị nạn để dạy tiếng Anh cho người có đi à? hay á còn có qua Thái Lan không ờ dạ không ở bên phụ hỏi nếu mà lúc đó mà khoảng năm mấy ta 80 á chú phụ ở chạy tị nạn xong la mà con mà vô là chú phụ vô lúc đó khổ quá không có làm nhanh đó kiếm cái kẹo không có kiếm người mà gửi cho mình ở mỹ mà gửi mình một đô la không có không có người gửi tiền những người người ta đi trước như mươi mươi bảy, tám, 77, mươi lăm, có bà con người ta gửi tiền còn này là dụ đi không có ai cả. trước đó là toàn là sinh viên không à sinh viên đi học bên đây có trời tiếng còn mất nước nhưng mà bây giờ mình à, trong một đời của con đã chính kiến hết thì sau này con cũng nên là một cái à, cuốn sách để biết về tất cả những gì con biết được và hiểu được cái nước việt là giống như nước cho thái bị lưu lạc khắp năm châu để mà lãnh sứ mệnh của thượng đế để mà lo chuyện sau này do năm châu bốn bể nó kính phục mình hiện bây giờ nước việt mình không ai kính phục nha con còn đứa đâu ai cũng kinh tỉ sau này nó có bán sách ô viết ờ, hồi ký ở trong tù đó sư phụ rồi con cũng có dịch ra tiếng tiếng anh nữa rồi đây con hiểu cái đời sống ở trong tù cải tạo cải cải tạo trong tương lai nước việt là nước có phật sau này nhân loại không có giống như nhân loại ngày hôm nay người ta hiền lành và người ta thông minh hơn thì từ đó người ta trân trọng tâm linh nước việt mình có đại phước của hồ cái sanh ra cha mẹ thương nước việt cho cái đạo ra thì con nghĩ tưởng tượng tương lai á nước việt sau này được cả thế giới sẽ thương cái gia hộ đó là lý do do thái tại sao nó nó nói cái là mỹ nghe lời là vì chúa su sanh ở bên do thái ít nhiều trong lòng mỗi một một người trong quốc hội á họ cũng cũng nể thì đó là tại sao trong kinh sấm được thầy nói là sau này là à, có câu gì đó cao độ mọi người sẽ à, tức là trong cái bài mà thế chiến hỷ về thân thì cái nội của ngài có đọc cái bài đó thì có những câu tôi nhớ là nước về chầu vậy đó à. chậu nước việt đó tức là coi như kẻ kẻ ở ngoài thì mong muốn về người người trong tâm lửa á đúng không trở về nước việt mình xin về quan ca đó là của thầy nói là trong tương lai nó chi miền cũng sẽ về cái tụi nói vậy đó câu nói sao chính là cái thầy cũng cho chúng ta chúng tôi biết là tất cả những người xuất ngoại sau này sẽ về có cơ hội sẽ về người trong tăng lữ cũng là ước ao kể cả người tu còn lại việt nam cũng ước ao vụ này trở về nữa như vậy là cái câu của sư phụ nói cho biết là chim miền về tổ thì cái thầy đã nói quyết nghĩa mà lúc đó chưa có ờ, chim nào ờ, chưa, chưa có có cánh mà dạ, chưa làm, làm ờ, làm gì sắp cho nó dạ, chưa có vị thầy lúc ở cầm một cái đội quân kháng chiến chống pháp đúng rồi năm nào dạ năm 2005 khoảng ờ, ba mươi chín bốn bốn bốn hai rồi đó mà lúc đó chưa có ai đi ra hải ngoại đúng chưa, không chưa nhưng mà thầy nói chưa vượt biên mà đức thầy nói trước đúng không dạ vậy đó lúc sang hải ngoại về nhà người trong tăng lễ cũng là là ước ao à. dạ. chừng nào sức mạnh có thừa diệt trừ khải bạo cho vừa lòng dân cả chúng ta có mặt ngày hôm nay là những nhân vật quan trọng chứng kiến những cái chuyện mà thay đổi cực kỳ quan trọng trong lịch sử nhân loại trong hàng chục nghìn năm nay thì chúng ta phải rất là phải là vui và hãnh diện mình qua được covid qua được bao nhiêu cái khổ hôm nay chúng ta đang đi vào một cái đoạn đường hành cuối gọi là kinh tế kinh tế nó sẽ suy mà đại suy sụp rồi đại tận cùng của cái cái cái đáy biển rồi nghèo khổ rồi thì lúc đó chúng ta sẽ trồi lên thành một cái quả địa cầu cực kỳ thịnh vượng nó sẽ có cái đó nếu chúng ta phải thương nhau hết mấy trăm à, nước trên quốc gia không còn cận thù như hôm nay giữa thể chế uh, vô thần và về thể chế um, là in God we trust giống như là đặt tay trong cuốn kinh vậy ông tổng thống mỹ nào cũng phải thời đúng không thì đó là hai thể chế mà đưa xuống quả địa cầu này làm cho nhân loại đi ờ, điêu đứng thì sau này nếu mà chỉ có một mình cha là cả liên nga xô hay là cả việt nam hay trung cộng đều là tin tưởng có tâm linh có cha có phật thì thế giới này rất là hòa bình đó bao nhiêu ờ, tiền của mà mỗi một năm đổ vô là chế tạo vũ khí để giết nhau thay gì á, như vậy nó chế ra những cái gì cực kỳ là giúp nhân loại có phải là tốt quá thì cái đạo thiên tâm ra đời do người việt và sau này á, sẽ trở về nước việt và sau này sẽ có cái bạn giống giống gì nữa trên núi cấm thì từ đó thế giới mới biết là có một cái đạo mới mà chung dung giữa phật giáo giữa công giáo và cũng cùng một người lập đạo 2.000 năm về trước trở lại lập một cái đạo mới lên lớp thì lúc đó họ sẽ nghe thì họ có cấm giận hay họ có làm khó kiểu nào nữa đó họ cũng không có dám cấm giận không có làm khó họ cũng muốn khi dễ người việt mình đi qua bên nhật ăn cấp đồ hay là qua bên âu châu buôn bán lậu buôn à, cái gì làm tầm bậy tầm bạ mà đó mất tí sau này người việt mình cũng phải hạnh diện có cái đạo này dân thì không tin à, chính quyền chính quyền không tin đảng đảng không tin à, lãnh đạo ai mạnh ở vùng nào thì à, tự sống vùng đó hôm nay phe nào mạnh thì ăn hiếp phe kia đây chỉ có phe mới có tiền còn dân giờ hết tiền rồi cho nên phe đấu nhau không Trời xưa thì dân Lát mà mình Dân nhìn đấy Giờ bởi vì mới nói là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ Phật từ bi, Phật không có tạo nghiệp, Phật không có diệt Rồi sau đó là Đức Thầy xuất hiện rồi Đức Thầy là Phật Xong Đức Thầy là lại cái à, màn mới Đó là hội anh tài Hội Long Hòa đó tất cả những đứa trẻ trẻ ngồi đây nè sau này à, sẽ có dự hội anh qua hội long hòa hết

cao rồi dịch giùm đấy cao rồi dịch tiếng mỹ sao hết rồi đó, ờ, ờ, chúc uh, tối nha ngọc anh uh, sẽ dịch qua năm qua tóc thì cười nó cái đó

forum của MyRock hay là Seracom hay là những cái sạn lớn năm bảy nghìn người cái ghế nó vậy không rồi cũng à, làm mấy đó là thụ đang nói về mấy khóa tu của mấy ngồi thiền của ông hút hay là cái thầy kia đó các con thấy có đã hơn ngồi dưới đất này không nó có mùi cỏ đúng không cái thụ nói vậy đó ừ, thiên nhiên thiên nhiên mùi thiên nhiên hiếm có sư phụ hiếm có hả à núi này á hồi đó sư phụ tính mà mấy ghế này bỏ một cục đá này đá này giờ cũng không có thì lúc mà đức thầy mà về qua mỹ sư phụ á ngài sẽ ngồi đó cho nên đó nó có người đức thầy chỉ cần kiếm cái ghế này ngồi với mình đem cái lo mà bán kẹo kéo ra là xong <laughs> không biết cái sân này có thể trước năm bảy nghìn người được á thấy nó ghê gớm à. hơn là cái cần convention center của nhạc rock and roll nữa nó vui không à nó sẽ có ngày đó thì lúc đó mới đúng là sắm cơ là Phật Di Lạc sẽ giảng pháp với hội Long Hoa ba tiếng sấm ram lúc đó thầy xuất hiện ở miền Nam nước Việt đúng không thầy ngài sẽ giảng pháp ở núi Cấm là ngay chỗ đó trước là cái cao độ vĩ độ đó quá trời rồi thì làm cho chấn động thế giới tại thế giới bây giờ chưa có biết là Phật Thánh Thiên hàm Phàm cái hạ phàm thì chỉ có nhóm mà mấy con biết thôi còn những gì khác á, chỉ mà mà đức thầy đó thì là cực kỳ trong sóng cơ mà ở CIA với Pentagon của Mỹ họ cũng có kinh tâm của Hòa Hảo nữa đó tụi mình không biết họ nghiên cứu thế giới họ nghiên cứu mà đến khi đức thầy xuất hiện là tiếng sấm đầu tiên sẽ làm chấn động trên những lãnh đạo nó giỏi lắm mà chỉ có từng người thằng lãnh đạo là giống như Putin, Tập Trưởng Bình, Thủ tướng Anh, Thủ tướng uh, Nhật, Thủ tướng uh, Úc, Thủ tướng Pháp, đô gì ca đa đại cái thì có 10 thằng thôi mà 10 thằng đó mà chấn động nó, nó ngồi nó gãi đầu cái là là gọi là tiếng sấm đó cái đó nó còn hơn là mấy trăm cái bom nguyên tử mà đứng bấm qua bấm lại con có hiểu không thì cái đó mới gọi là tiếng sấm hôm nay mình nói up director đó là tiếng sấm thứ nhất nó gọi là chấn động thế giới thế còn giờ Hiroshima hay là Kawasaki nó nổ rầm rầm rầm ở bên kia giỏi lắm là mình bên đây mình cũng dẫn pay phay dẫn đi shopping <laughs> dẫn đi ăn cà rem như thường đâu có ảnh hưởng gì đâu tôi đâu có nghe nó nổ ở bên ờ, Hiroshima là bữa nay là nghe nó bắn vô Ukraine đi mình đây mình đâu có biết thì đâu gọi là chấn động thế giới rồi thì canh thứ nhất nhóm thứ hai thiên long sơn lại nè <laughs> dạ cái dân cái dân mà ở đây nè đám đổ tả mà sáng cho cụ ăn nở với cha mẹ đó tiền à, chỗ mà lập cho cái đạo thiên tâm là mình trên đó vậy đó mà nó rất là màu nhiệm linh thiêng ra được một cái đạo cứu nhân loại mà cái đám đổ tả nó đòi đập cái điện mẫu hoài á con thấy ác không mà đòi đập gần biết bao lâu nay tới ngày hôm nay cũng đòi đập nữa đó thì ông nghĩ như thế nào mà trong khi á Jerusalem á Chúa đã, đã đã tái lâm rồi không còn bên Jerusalem vậy mà họ cứ giành với nhau họ họ đi uh, lấy cái gì không biết mà giết biết bao nhiêu người chết gần cả nghìn năm nay mà trong cái cái chỗ làm cái cái đạo để thống nhất thế giới mà họ cứ đòi đặt rồi thấy chúng sanh nó vô minh không sau này nó có hối hận không thì lúc mà đức thầy sẽ giảng pháp ngay bốn ngày hôm qua đó, đó qua luôn cái cây mặt nó ra chú Việt Nam á bển mà đâu có biết ở đây mình mặt nó ra những cái bông của nó là bông trắng là tinh huyết tâm hồn trong trắng cái bông này đẹp thơm đó à, cho nên nhà mấy con nên tập uh, trồng cây này đi cây này nó có cái tâm tâm linh rồi là cái tâm thứ hai nó có ram là cả cái dân à, ở Mỹ này ở Mỹ này là đàn anh lãnh đạo thế giới đúng không mà khi mà Đức thầy qua Mỹ một cái có phải là sao hồi bữa hổm nổ một cái mấy thằng đó hơi nhức đầu rồi đó nó vô nó phải uống mấy cốc rượu trắng phải không nếu mà Đức thầy qua Mỹ mà giảng tám cái nữa chắc là nó uống hết chảy cô luôn á mấy thủ tướng á tôi phải làm sao gì cũng không bằng nội này tính nó phải nhức đầu chứ làm sao tôi có tấn công ai làm gì làm ở à? à, đâu bằng ông phật này tính thôi này nghe đó là pháp đồ nhí đồ à, thì cái đó là 90 phần trăm như là tính là đúng trên cũng có nói đây cái bộ hỏi ba tiếng sấm nổ là cái gì mình đang nói về cái ý nghĩa ba tiếng sấm nổ trong kinh đó nó không phải là bắn phá bông hay là ba tiếng ai ca lên Liên Hợp Quốc ngài mà nói chuyện thì ngài nói cái đạo này là là, là cùng cùng một người sáng lập từ công giáo qua hồi giáo bây giờ ra cái này bây giờ là 3 phần tư quả địa cầu đạo hội ba phần, à, phần còn lại là công giáo cũng cùng một người sáng lập thì có nghĩa là cái gì phải thế giới phải đại đồng không ở Liên Hợp Quốc luôn bởi vì về phần tâm linh á những nhà thần thông học mà của bên công giáo này của hồi giáo á nó cũng có một xíu gọi là tâm linh điển á mấy vị trên trời cũng nói cho tụi nó biết chứ bọn đó là thiệt của tụi mày á vậy thôi đây cái hòn phải nên nhớ nha ở dân miền tây á ta rất là hiền tôi rất là giỏi cao đồ qua mỹ thì cũng uh, bớt lai rồi nhưng mà cái mình sùng mình sùng bái quá là mình nói quá đó nó sẽ phản ảnh ngược lại làm cho dân miền trung miền bắc không có tin làm gì mà có ba tiếng sấm nổ rồi có ông ờ, ông năm chèo rồi đi nuốt người mà nếu mà nói vậy dân bắc nó phải là tự nhiên mình muốn gieo cho họ cái thiện cái lành cái sấm cơ mà họ nghe cái hậu quải có công nhận không ca đồ mình là người đại tử ruột của đức thầy mình nói thiệt á sư phụ ngồi đó mình phải nói cái gì cái gì đúng nói tại vì sấm cơ mới gì dạy theo lý chứ không phải là um, dạy theo cái đối chất của người đời của mình mà cái tính theo ở việt nam á là cứ, cứ, cứ nói theo đối chất không đa số bây giờ cả ngàn kênh chỉnh xíu gì họ cũng quay lên chứ mà nói đã chuyện gì xảy ra cái họ gác rồi đức thầy nói à, dậu của gì gì họ gác vô không có đúng nữa đa số là nghe kênh này trước rồi là họ nói sao mà cái đài khác cũng vậy trên cái thế giới này chúng ta là người cái đại phước ngồi đây nghe cái núi này là cái đỉnh nó, thấy uh, duy nhất liên lạc về với các vị bệnh giờ ngoài ra nếu có cái thứ hai nó sẽ làm xáo trộn chỉ có nơi đây duy nhất thế gian này chỉ có mình với phụ là 112 người con suốt trần thời nay thôi không còn người thứ nào khác ở ngoài đó ai nói là giả họ có thể nói hay nguyên có thấy đò không vấn luôn đó tại vì người hoa đó người tàu tôi vừa định cư họ rất là giàu hả con cái bức tranh của bả mình đeo giá thôi tầm mua bảy trăm nghìn đó cái mặt của chú phụ đưa ra <laughs> bức bà bán bán được có bảy chục sen ta mua không nữa ở ờ, à, nó ngộ vậy đời nó ngộ rồi cái nguyên cái băng lên đây ngồi là ngồi sau lưng cho tổ rồi cái quay rồi đưa một đống có luật sư nữa kêu chú hộ ký để mà ổng giấc thôi mà làm cho mình dùng ra người người đài loan không à mấy người hồng uh, không họ có cái băng cộng với mấy người vậy cái, cái vấn đề là phỏng vấn thì phỏng sao thì mình nói như vậy họ cứ chăm chút vào một cái câu của đương hụ nói sư phụ tôi có phải là một di lạc không <laughs> chưa gì đã hỏi sư phụ tôi coi được di lạc không mà trong khi mình đã, à, mình là người mình nói không ở cái là một cái cô à, hồi tiền kiếp ở bên thái nam y có đắc đạo bên đó tức là tu mà cũng chú hòa thượng như đó à. hôm nay tái sanh lợi chút đạo pháp chứ không có phải phật với lại có nhiều thôi cái họ nổi giận mà đi <laughs> về tại vì nó không biết được người nào người nào mà à, không phải không phải là mình nói ở trên á là phải nói mình là ai chứ không phải tự mình nói mình là ai còn những ngày đầu thì hụ ra đời hai bài kính thiên thì hụ phải giấu giấu rất là kỹ là tự nhiên đó ta đọc bài kính thiên ta tưởng là là, là của cho hụ viết rồi cái nói là ban cho thái à, à, thái tử là người lập ra thiên cái bài kính thiên thứ hai năm 2017 đó rõ ràng có chữ thái tử đúng không mà thôi còn phải giấu đến lúc này thì mấy vị kêu đừng nói giấu thì mình cứ nói đừng nói giấu thôi chứ những năm đầu phải giấu rồi cái bài kính thiên năm 1980 là mà nửa đời nửa đạo rồi đây nắm giữ gian sen thôi đâu phải là nói câu đó đó là lời của phật mà đúng không thôi đâu có ham gì cái nước việt đâu đâu có ham gì chính trị mà để cho tụi nó ấy mình ghét mình đâu cho nên cuối cùng á tôi không phải là người thích lên mạng mà không chưa nghe nói mình này nọ hai bà kính này ta nói trước hết mà bây giờ mình mới nghĩ mấy vị đã nói rõ trong hai bà kính thiên mà nhờ hai bà kính thiên mới độ được một số người lì lợm chúng đầu có hiểu không chứ đâu phải à, hồi con cứ là mặt dày đi cha mẹ nói rồi đó mà có nói rồi bỏ ra mua một đồng trúng tờ giấy số 2 tỷ họ cũng vẫn không mua còn thấy chú nó lì không thì bà kiếm thị nói rõ rồi đó mà mua tức là đặt là trúng đặt để đi về trời lên thì bất nhã nè vậy mà cũng không chịu đặt cho nên bây giờ nếu mà người nào mà mà ngồi mà suy gẫm lại đi hai bà kính thì mới paradise. chim với bò với vịt nó không con con không có thương bà nắng mà tôi thương cái cây này đó <laughs> cái cây yêu thiên với mấy gì sáng cũng vui nói chư phật cha mẹ sáng có mấy anh mấy chị hồ suốt đầu lắm rồi à, dưới thủy công có ông long rồi tới chúc mừng chúng thì dạ, dặn cho bộ nói với mấy đứa con á cha mình á cha nói là mấy con phải giữ lòng tin đừng có nôn nóng cũng phải bình thường cứ người mình cứ nghĩ là giống như mình là người đang à, à, cầm ống dòm bỏ ống dòm để coi mỗi một ngày cái thế giới nó biến chuyển biến chuyển từ xấu càng xấu chừng nào mình dĩ nhiên mình là con của trời thì cái tâm mình từ bi mình đau lòng nhưng mà càng đi đến cùng cực chừng nào thì một cái ngày mà khởi đầu có tận hết và ngày đó có chết chóc thì cũng là ngay ngày đó hội đầu chư Phật Việt Nha đã đặt xuống một cái nền thống trị của quả địa cầu này thịnh vượng ba nghìn năm nên là, là bắt đầu cái đạo ra đời năm 2007 là lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra nhiều thì là là ở trên cũng đã đã, đã tính cho cái ngày hậu của tận thế chúng ta hôm nay đã qua gần 7 năm trong kinh khải quyền nói là 7 năm lận đận lao đao ai đâu dám trong này ta có 7 năm phải không cười ngồi xa vậy ta thì có 7 năm bữa nay mình đã 6 năm rồi đúng không từ lúc ngày hành đạo bây giờ là 6 năm 7 năm thì sư phụ cũng như các con chỉ biết được tám chín chục phần trăm về cơ trời hai chục phần trăm thì của cha thì à, tính theo á là ông đặt ra đập ma có cái tính dù có nói hôm nay là, ông cũng mong Trung Cộng chia năm sẽ bảy để ông trở về quốc gia của ông số phụ cũng mong nước Việt thay đổi để cho phụ em sắp triều tiên miền về phụ ông về á người ta không có lòng tin Việt Nam đâu đó Mỹ cũng không có lòng tin nữa đó cả nước Việt mình được cứu thì hai người đầu thai xuống thế gian này một người là Bồ Tát một người là con của cha cũng cùng có một ước nguyện giống nhau chỉ có cá con cá là sư phụ còn đi đứng được ổng là tám mấy nhưng mà ổng cũng đã từng tuyên bố trên mạng là ổng là người cuối cùng lãnh đạo nước Tây Tạng đúng không? Tuy nhiên ổng đã Bồ Tát, ổng đã biết được ổng là người thống nhất lại nước Tây Tạng đưa người tây tạng lưu vong khắp hải ngoại về trở lại đất mẹ của ổng mà ổng tám mấy thì hơi đau mấy con phải đông lắm ý là muốn đem theo sách này đúng không chứ còn sờ sờ người đây mà thì mình cứ an tâm nhìn ông đó thì mình mới biết chuyện của mình thôi tại vì nước việt với nước hai tạng là hai nước có sứ mệnh một bên có sứ mệnh với phật một bên sứ mệnh với trời nước việt mình là có cái đạo đạo trời bên kia thì nè có sứ mệnh là đem gieo duyên Phật khắp thế giới thì từ đó đó hai người cùng một cái nguyện ước giống nhau nửa đời nửa đạo ổng nửa đời nửa đạo ổng như thế con <laughs> ổng được là nhiều đại tử hơn như hữu không rồi à, cái hữu thì vậy nè Hữu còn ba chục năm nữa mà thì bởi vậy dạ. mình không có gì phải nôn nóng thì ý mình nói là là cái tài thế này đó, là là khi mà chúng cộng mà chiến tranh biển đông á khi nó sập á tất cả những cái nước nó sẽ con mới ngủ thức dậy hả Ủa cho con ngộ à Các con cũng sắp hết điên với uh, núi hay gì đó. Ta ở đây từ sáng nha con cái uh, có nghĩa là khi chung khi dung cộng mà sụp đổ nước biển ừ. cũng sẽ tự tách ra tự ai nấy lo nha thì tây tạng cũng tự tự tây tạng lo mông cổ tự mông cổ lo tân cương tự tân cương lo hồng kông sẽ tự hồng kông lo rồi trong nội địa nữa thì đó là lý do tại sao lúc nào cũng bảo đảm là trung cộng chia năm sẽ bảy trên nó vậy thì nó vậy. Thì nước nào tự tự à, thống nhất nước đó. Chỉ có Hoàng Sa Trường Sa đó là mình phải tự ra mình lấy lại trong lúc mà biến động, lúc mà lộn xộn đó. <laughs> Chứ quốc tế vậy nó không có lấy lại giùm mình tại cả quốc tế thì cũng cũng uh, mấy cái đảo mấy cái chuyện của mỗi quốc gia nó đâu có xen nhau nhiều đâu thế giới người ta lo chuyện lớn người ta không có lo mấy cái chuyện của

đúng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn quá giỏi luôn rồi đó chung cỡ còn có một cái rồi qua cái cũng bắt rồi mà phải trở về tham trao vào lại mười năm đi ở tuổi đó mà thí dụ như mình là sau này bốn cái bài thí dụ như lỡ nước thầy lật lên ok con là minh dương con nước việt thì chọn cao đồ làm cố vấn chứ ổng <laughs> ra nhiều cái idea chắc <laughs> nhảy động động luôn á đây cái người cố vấn quan trọng lắm, dạ. đúng không dạ, dạ, ừ. để để tự để tự mình thương làm nó có cố vấn nhưng mà hết đất ba cá nói cái làm liền cũng là cũng còn chịu cháy <laughs>

Catholic cắt giờ có một chút nắng ờ, thật sự mình lên xe cái mình vô hãng cái chiều ấy về lên xe có đâu có được cái, cái ờ, Đại sư tỷ kiểu gì ta Bữa hổm xuống làm ca cali Ну, cho thiền đi thôi trời nắng này ngồi giữa nắng rồi thuyền xuống núi ra vịnh như tao luôn gom lại không bỏ này đi rồi cái đi ngồi đây hoài trả, trả lời nè

xin sư phụ chưa lát nữa anh à, với em chụp cho em tấm hình nha đặt để chắc tụi em sẽ đứng đây này ok ừ, nếu mình được em qua cái góc xéo xéo bên kia ok nhanh ok nhanh vô nhanh vô nhanh chạy vô chạy vô đi em ừ. cứ bấm cảm ơn rồi ủa anh sư sư huynh kia đâu ta anh Sư Vinh điện thoại ảnh nhờ quay giùm mà biết mỏi gì đâu rồi. <laughs> À, Sư Vinh kia nữa ok thấy thấy anh rồi anh trước trong kia chút mình uh, trở lại uh, Vietnam Town là cái chỗ hồi nãy nữa 4 giờ đúng tí đi á Ủa rồi à, à Lâm có chỗ à, chiều có chỗ à, biết đi chỗ nào ngủ chỗ nào chưa? Dạ em tụi em ở khách sạn. Khách sạn hả? Gần dạ. đây không? Ở Đao Thao Ở Đao Thao hả? Dạ. Không biết đây tới Đao Thao bao ta ta. Nó gần thì chở luôn chứ? Dạ không được rồi thì lát nữa nếu mà về thì về Đao Thao thì tụi em cũng về đó. À. Không thì có gì sẵn chở luôn chứ, đi đi không tốn tiền. ở <laughs> ờ, sẵn chở luôn chứ. Dạ được. Em cũng chưa xe nè. <laughs>

Xuân Huynh, Xuân Huynh trả điện thoại Xuân Vinh. Rồi, cảm ơn Dạ Em, em, em lấy cái uh, mấy cái hộp mứt gừng hồi nãy anh cầm để đem qua đây cho chơi phụ ờ, ờ, ờ, ngay cái bàn nãy anh để ngay cái bàn đó nhớ không ờ, hai cái hộp đem cái dĩa qua đây luôn chứ tạm ngưng nha để sư phụ ăn nha bà con quay sao